Dạ kính thưa quốc dân Dạ kính thưa tất cả người trên thế giới Dạ kính thưa United States Dạ kính thưa United Nations Dạ kính thưa tất cả quốc dân 5 tỷ người trên thế giới Lỡ chào cờ đầu tháng 6 Trân trọng, trân trọng đây cái phần đất tất cả Trung Quốc tiến hành thay cờ và lỡ cho cờ đầu tháng sau đúng đúng theo luật pháp tòa án quốc tế yeah. Dạ. Trung Quốc phải trả đất và tiến hành thi cờ đưa em phờ hoàng đế hoàng thượng lên điện về nước thay quan thi cờ trân trọng trân trọng trái bom nguyên tử hạt nhân thất lạc chạy vô Trung Quốc xây đà nổ bánh tét lét trả đất đại Việt em thờ hoàng đế hoàng thượng Lê Điền vĩ đại muôn năm công dân ơi quốc gia đến ngày giải phóng đồng lòng cùng đi tiêu diệt kẻ thù vì tương lai quốc dân cùng sông pha tiến lên làm nên núi sông từ nay luôn vững bền thống nhất nước đại việt nồi giống lúc biến phải cần giải nguy người công dân luôn vững bền tâm trí hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi vang tiếng người nước đại việt cho đến muôn đời công dân ơi mau xây xác quân thù chiến thắng vinh quang công dân ơi mau làm cho cõi bờ thoát cơn tàn phá vẻ vang nồi giống xứng danh hơn 700 ngàn năm dòng giống lạc hồng Giang Sơn Đại Việt Dạ kính thưa tất cả quốc dân, tất cả người trên thế giới đây thông báo này hoàng thượng cúng giai trời thì ở trên trời chiếu thẳng xuống một ánh sáng tự nhiên cái thông báo này lấy lãnh thổ Giang Sơn Đại Việt thì có cái hình của vị thần ở trên trời xuống in vô trời thần linh chứng giám được tiến hành trở về tất cả cái vùng đất dân tộc tổ quốc đại việt trung quốc thay cờ thái quán thay cờ việt nam tiến hành thay cờ thì cái thông báo này thì em phờ hoàng đế hoàng thượng lê điền dòng giống lạc hồng thống nhất giang sơn đại việt đời United States of đại việt thì trời chứng giám bây giờ trời đã in vô trong cái thông báo này bây giờ chiếu lên cho 5 tỷ người xem để quan thế cờ làm lễ đón thêm và kính thưa tất cả năm tỷ ngữ trên thế giới kính thưa những ngày sẽ tiếng hành xây cung điện em phờ Quảng Đế là Điền và tiếng hành trong nước Việt Nam tiếng hành xây nhà máy sản xuất bom nguyên tử hạt nhân và tiếng hành sản xuất Việt Nam sản xuất tên lửa hạt nhân để bảo vệ giang sơn tổ tiên đại Việt trân trọng trân trọng và tất cả 5 tỷ người trên thế giới tiến hành trung thành dân tộc Tổ quốc Đại Việt và Việt Nam mở trường quân đội ở Đà Lạt trường sĩ quan quân đội Đà Lạt tiến hành sản xuất bom nguyên tử hạt nhân và đồng đế Nha Trang tiến hành mở trường sĩ quan và hạt sĩ quan trung thành dân tộc tổ quốc đại việt tổ quốc vinh dự và trung thành tiến hành trân trọng trân trọng trong nước tiến hành thay tiền thay cái tàu bạc em phở quản đế lên điền là tiến hành thay bạch bò đại việt dân tộc đại việt trân trọng trân trọng trong nước việt nam trung quốc thay tiền em phở quản đế lên điền trân trọng trân trọng tiến hành thay bạch bò tăng trọng tăng trọng và dạ, xin tăng trọng